hơi gọi là mụ, mụ đường đó cô tại vì uh, con đi làm á là sáng con đi bằng xe buýt À, chiều thì có ba con rước con về cũng gần chục năm rồi trời ơi bây giờ ba vẫn rước vậy đó yeah. Dạ. lên đăng ký chương trình này là là ai đăng ký cho con à, dạ út út con đăng ký nhưng mà lúc báo với ba mẹ thì ba mẹ có phản ứng gì không ba mẹ con rất mừng để ba khỏi đón nữa đó con sợ ba cưng quá rồi ba chưa có muốn cho con đi lấy chồng tượng đầu tiên là ba con như vậy có nghĩa là chỉ cần giống anh à, ba giống ba con, con là, là con duyệt rồi đúng không à, nhưng mà à, bụng đừng to to <laughs> à, đoàn anh khánh năm nay em 30 à, tuổi em đến từ đồng nai và hiện giờ đang à, sinh sống ở thành phố hồ chí minh và làm việc ở bình dương khánh à, làm gì bình dương khánh dạ thông dịch viên à, tiếng nhật ạ mời nhà gái à, dạ con chào cô hồng vân con chào chú quyền linh à, em chào anh nam kế bên à, con tên là phạm huỳnh mai hồng à, năm nay con 29 tuổi à, hiện tại là con đang làm việc tại công ty định cư nước ngoài à, làm việc ở quận nhất à, à. và con đang sinh sống tại củ chi à sống ở củ chi mà làm việc ở quận nhất làm hồ sơ cho người ta đi xuất ngoại dạ rồi con sẵn đây là con nói luôn về cái ưu khuyết điểm của mình đi dạ Um, con xin nói về ưu điểm uh, của con um, con là người uh, sống rất là lạc quan uh, khuyết điểm là tính con là hơi thẳng thắn có khi mất người lòng. người kế bên hơi mất lòng với lại cũng hơi gọi là mụ mụ đường đó không. tại vì uh, con đi làm á là sáng con đi bằng xe buýt à, ờ, chiều thì có ba con rước con về cũng gần chục năm rồi trời ơi bây giờ ba vẫn rước vậy đó dạ. hai mươi chín tuổi yeah. mà dạ. ba vẫn đón luôn yeah. Dạ. yên tâm mấy mốt có chàng trai này 30 tuổi đón em trai thì sao ưu điểm khuyết điểm là gì dạ ưu điểm của em là không hút thuốc à, không biết nhậu nhạt ừ. ừ, biết nấu ăn và cũng ờ, thích giúp đỡ mọi người nữa còn ừ. khuyết điểm thì em dễ tin người và à, nói chuyện không được khéo léo cho lắm mình có mấy mối tình rồi dạ em có hai mối tình ạ mối tình dài nhất là khoảng 2 năm lúc đó thì bạn đó ờ, học xong xong rồi muốn về ờ, tây nguyên lập gia đình nên đã chia tay còn mối tình gần đây thì ờ, không có thống nhất được cái quan điểm và ý kiến nên à, rồi. Ừ, rồi còn con sao chắc con chưa có mối tình nào quá dạ chưa biết ngay mà dạ Vì ba đưa báo hoài rồi làm sao mà mà mà có mối tình nào được rồi lên đăng ký chương trình này là là ai đăng ký cho con à dạ út út con đăng ký nhưng mà lúc báo với ba mẹ thì ba mẹ có phản ứng gì không ba mẹ con rất mừng để ba khỏi đón sợ, nữa đó con sợ ba cưng quá rồi ba chưa có muốn cho con đi lấy chồng để tôi qua để coi nhà gái coi sao nha giống con như bố... chú 29 tuổi đưa đón suốt vậy đó dạ đúng rồi giờ con có muốn thay đổi người đưa đón không dạ có tại vì ba con cũng sắp nghỉ hưu rồi Ai? tháng 9 ba con nghỉ hưu nghỉ về để đi chơi đưa mẹ con đi chơi chứ không lẽ đưa con dạ. hoài suốt cuộc đời đúng không dạ ờ, không giờ ờ, con muốn tìm người yêu thế nào nè dạ um, người yêu thì à, anh ờ, cao một tí dạ con mét nhiêu à, con có mét năm mốt à rồi à. ngon nhưng mà con <laughs> cao hơn con dạ ừ. ví dụ như là anh cao được một mét bảy chẳng hạn mét bảy cũng <laughs> không tới nhưng mà cao hơn mét năm mốt được dạ, rồi dạ dạ ừ. à, anh nhìn vào thì thấy cái mặt là thiện trí thiện trí hay là thiện cảm ờ, thiện cảm thiện dạ. trí khác thiện cảm khác nha <laughs> dạ à, vui vẻ ừ. à, biết quan tâm ừ. chia sẻ và biết uh, tôn trọng từ nhỏ lớn con có idol ai không thần tượng đầu tiên là ba con như vậy có nghĩa là chỉ cần giống anh ba giống ba con là, con duyệt rồi đúng không à, nhưng mà à, bụng đừng to to <laughs> Người trẻ dễ gì ba vậy cái người không to mới chở cái người lớn chín tuổi đó ờ, con ờ, ta lớn tuổi ta ờ. phải thay đổi chứ người bụng nhỏ không chở con tới chín tuổi ờ. đâu đúng không anh nó đòi hỏi mình nhiều cái thiệt cái mình khó nói ghê luôn to á. ta tốt á mày có bụng to đừng đừng có uống à, rượu bia hút thuốc rồi không rượu bia không hút thuốc bên Được. đây là người ta không hút thuốc dạ. rồi nè đúng không dạ. rồi nên hỏi bên bên nhà trai chút xíu này ừ. chào cưng sao nè bây giờ cưng tưởng tượng cái bạn bên đây sao dạ. chị là chị cưng dữ lắm rồi đó không biết em sao đó cái cảm nhận của em sao nghe giọng cũng ờ, dễ thương vậy nó giống như cúp bé nhật vậy đó em dạ. ừ. dễ thương mà dễ thương lắm dạ. rất là năng động luôn á à, những cái yêu cầu của của bạn đưa ra thì em thấy mình ờ, có bao nhiêu phần trăm trong đó Dạ khoảng ờ, bảy tám mươi phần trăm Yên tâm bụng không có bự một miếng nào luôn Dạ cảm ơn ừ. cô Em có cái yêu cầu gì ờ, về ờ, nhân dáng của bạn bạn gái mình không? Thì ngoại hình cũng nhìn tương đối dễ thương mà tính cách thì cũng hòa đồng vui vẻ là được Em không thích cái điều gì ở người phụ nữ? nóng tính không, không được ở dơ <laughs> à, không được ở dơ đúng gái không? ai ở dơ trời ơi mình gọn gàng sạch sẽ đúng không nhìn con dạ, là gọn gàng sạch sẽ con gái nè bây giờ mình hỏi ý kiến ba coi ba thấy sao được không nha <laughs> ừ, đúng rồi Đó. đúng rồi đúng rồi thôi mời à, đại diện nhà gái xin chào mc quyền linh và mc uh, à, hồng vân dạ chào anh ạ và, dạ, và tất cả các à, khán giả trong trường quay tôi thì uh, uh, ba của phạm quỳnh mai hồng đến từ củ chi đến đây uh, chương trình này cũng quá hay đi tôi thấy bạn trai thì cũng quá dễ thương nhưng mà chú muốn sang tài sớm tốt không <laughs> càng sớm càng tốt <laughs> cũng cũng nản rồi lâu quá lâu rồi quá lâu rồi làm tài tới 29 tuổi rồi trời ơi cảm ơn chú rồi cảm ơn chú rồi bên đây là mình đi với ai nè à, em đi với mẹ của em dạ, mẹ dạ, có ý kiến đi mẹ cô thấy hai đứa nó đẹp đâu cô chỉ muốn <laughs> là trở nên bạn em chồng yeah. mẹ thấy bạn này dễ thương không rất yeah. là dạ. rất là dễ thương thấy lanh lẹ mẹ cũng hiền lành nữa dạ dạ, ừ. dạ cô này cô rất thích luôn á chỉ mong cho hai đứa nó thích nhau là tiến tới gia đình luôn rồi vậy vui quá rồi mở dạ. rào thôi cảm ơn mở rào thôi rồi mở rào hôm nay cái mình cười tỏa nắng liền nghe con nha dạ dạ em có món quà tặng cho anh à, anh cũng có món quà tặng em dạ cảm ơn anh ạ anh tặng em à, cuốn sách nè cuốn sách ờ, Tony buổi sáng nói về cái cuộc sống của những bạn trẻ cái học tập và du học ừ, khắp nơi dạ ừ, rất là có ý nghĩa dạ rồi hy vọng là em sẽ thích rồi giờ con nói cho anh nghe cái ý nghĩa dạ, món quà của con đi dạ à, anh đầu tiên là em gửi tặng anh cái ờ, bức tranh là em tự vẽ ừ. dạ à, thể hiện này là em còn này là anh thì em cũng không có biết mặt của anh nên thành ra là giống như là đeo cái mặt nạ đó à, đây là cuốn uh, cuốn nhật ký thì trong đây là có vài dòng chữ thì anh có thể mình đọc lên được không em chào anh người bạn dễ thương kế bên em muốn gửi tới anh một đoạn ý nghĩa về về gia đình mà em đã đọc qua và tâm đắc ạ à. không có gì là hoàn hảo cả gia đình cũng vậy ngoài niềm vui hạnh phúc còn có những cãi vã giận hờn nhưng chính những điều đó mới làm gia đình hoàn thiện hơn cãi vã để hiểu nhau hơn và giận nhau để yêu thương nhiều hơn mỗi người là một cá thể riêng không thể áp đặt cho nhau được nhưng khi mỗi người hòa hợp và nhường nhịn nhau một chút thì sẽ làm cho gia đình mình càng đầm ấm nhà không cần quá lớn miễn là trong đó có đủ tình yêu thương rồi đưa đồ để tôi giữ cho hai người nói chuyện đi quan điểm sống về tình yêu là bạn này bạn đã nói rồi em có thấy là ờ, cộng hưởng với mình hay không dạ em thấy uh, nội dung của bạn ghi cũng rất là thực tế và hợp lý à không biết là anh nhìn thấy em thì anh ờ, có nhận xét như thế nào ạ à? giống như ờ, chị hồng vân nói rất là dễ thương giống như búp bê à. <laughs> hỏi ờ, em có muốn ờ, anh thay tài với ba em không điều đó thì em nghĩ như thế nào không biết là anh có thấy xa nếu mà chúng ta hẹn hò chẳng hạn tại nhà em ở củ chi á hẹn hò thì anh nghĩ cũng không xa lắm em thấy ở quận 12 á thì có cái rạp chiếu phim không biết anh biết chỗ đó mà ở đường ờ, quốc lộ 22 luôn á cầu dạ. An Sương mình đi qua chút à giờ dạ cũng sắp sát bên củ chi rồi chắc nó gần cũng gần dưới giữa chỗ em à. và chỗ anh thì đó là có thể là em cũng đi xe buýt xuống dưới em hẹn hò anh tôi đâu chi xe buýt suy chi để tao lên tao đón trời ơi <laughs> tại tại vì con cũng cũng sợ anh đi xa nên thành ra ra thành một cái nếp rồi buổi sáng bà đi xe buýt đi làm tối ba mới rước thì bây giờ là đến xe buýt đến chỗ hẹn rồi ảnh đưa về tức là rồi, biết nghĩ được, cho người em khác em muốn đi xe buýt luôn bạn ấy đi xe bus lên đó xong hẹn hò xem phim xong em đi xe bus cùng bạn đó đưa về tới nhà xong lên xe bus về cùng 12 được chưa rồi bây giờ à, mình nói chuyện tình cảm chút xíu đi ha mình nói chuyện uh, gì đó à, hôn nhân gia đình trước đi à, sau khi hẹn hò rồi tính tình nếu mà hợp nhau thì chuyện hôn nhân thì em tính khi nào thì hợp ừ, hiện tại thì có thể là trong khoảng thời gian làm Ừ, tầm một năm á anh không nghĩ khoảng thời gian đó là hợp lý để ừ, ừ. anh và em cùng tìm, tìm hiểu dạ rồi bây giờ bạn nam bước tới nói một câu gì đó cảm xúc về phụ nữ đối diện mình hai người nắm tay nhau đi <laughs> dạ đó nhìn thẳng vào mắt nhau thì hy vọng là em ờ, sẽ cho anh cơ hội để mình có thể tìm hiểu nói câu khác hồi nãy anh kia cũng nói câu đó mà không bấm đó <laughs> giờ giờ mình khẳng định luôn đi đó chút là anh bấm đó em có bấm không coi trả lời sao anh thì à, chắc chắn bấm mà còn em Cảm thì <laughs> làm em như cầm tài lắm cảm ơn dạ, dạ, liền luôn bấm bấm rồi sao trời bây giờ hát đi vui quá hát bài đi anh xin à, hát một bài nếu là anh thì anh sẽ dành yêu thương đến em mỗi ngày khi màn đêm tựa buông xuống anh sẽ ru em giấc ngủ ngon anh sẽ như là cơn gió làm em mang hết bao buồn phiền sẽ là <laughs> dạ yeah. cảm ơn anh dạ Rồi, mình hát uh, luôn con dạ uh, bài hát của con ờ, thì nó nó hơi lạc, lạc đề nhưng mà nó cũng là tạo động lực là bài niềm tin chiến thắng của ca sĩ mỹ tâm mà em rất là thích thì, niềm uh, tin chiến thắng chủ đề luôn á đúng chủ đề hôm nay luôn á là niềm vui chiến thắng đó niềm tin chiến thắng sẽ đưa ta đến bên bờ vui niềm tin chiến thắng nói con tim yêu thương mọi người niềm tin chiến thắng sẽ đưa ta đến giữa cuộc đời niềm tin chiến thắng luôn mãi trong tim mọi chúng ta rồi hay quá quá dễ, dễ ngồi. rồi quá dễ thương rồi dễ ngồi thôi về đây bây giờ à, chúng ta nói chuyện khá lâu một cô gái à, đầy năng động dạ. một cô gái à, có thể nói là khi gặp cô ấy chúng ta có nhiều năng lượng hơn nữa một chàng trai hiền lành chất phát ít nói nhưng trong sâu thẳm là một chàng trai cũng khá tốt à, hai bạn đang có công việc rất là ổn định vấn đề là nếu ta hợp lại với nhau tôi nghĩ rằng các bạn sẽ làm nên một cái chiến thắng vang dội trong tình yêu của mình giống như bài hát bạn gái vừa mới hát vậy dạ dạ cảm ơn chú à, hãy cho nhau một cơ hội theo anh là như vậy à, đây là một cặp đôi có thể nói hợp lý nha rất là dạ. hợp lý hai gia đình cũng đã góp ý rồi à, hãy cùng đi trên chuyến xe buýt tình yêu ấy dạ đó thấy chưa hay không nhịp tim tôi không cần đếm luôn nó bấm Được cùng rồi. lúc luôn á ghê thiệt nào hãy nắm tay nhau à, xin phép bác là bắt đầu từ hôm nay bác chuyển tài ha Dạ con à, từ nay sẽ xin à, phép bác được à, hẹn hò tìm hiểu với lại bạn bên đây và con hứa là sẽ yêu thương và quan tâm cô ấy. Bạn tên gì nhớ dạ, Anh không? nhớ tên em Tên Hồng Rồi. Chúc mừng ba nha. Dạ. Trời ơi, ba đây là khỏe rồi. luôn rồi. Nào, em gái nói gì bác gái đi. À, dạ con chào bác. Ừ, sắp tới con và anh à, sẽ sắp xếp thời gian để mình có thể à, tìm hiểu nhau kỹ hơn. À, nếu mà hợp nhau thì sẽ tiến tới xa hơn là hôn nhân ạ. À. Xin bác uh, bạn gái anh cái đi. Dạ anh xin phép uh, Cũng không đầu không được uh, trao yêu thương cho bạn nữ. Trao yêu thương. Trời ơi nói ngôn từ rất là gọi là lãng mạn ấy. Anh xin phép. Hít hết bụi phấn vào. Dạ. đó. <laughs> Cảm giác sao em gái? dạ thấy uh, dạ vui ạ vui. còn ờ, trai thấy sao dạ sướng <laughs> một người vui một người sướng